À, chào mừng các bạn đến với giáo án Diêm Nữ Tâm Kinh Và ngày hôm nay Duy Nguyễn à, cùng với à, à bạn học viên sẽ à, gửi đến các bạn full clip về cách khởi động phần tập Lower Body Khởi động là một cái phần rất là quan trọng trong buổi tập gym mà thấy rất là nhiều khách hàng người ta không chú ý phần này Người ta vô tôi quay hai ba cái là người ta đẩy luôn nè dạ. Về nhà hệ quả họ là gì? Là chấn thương, là gì là tập không hết sức, là tập cường độ không có đủ ừ. Cơ bắp không có tác động, mỡ cũng đốt luôn mau chán đó thì chúng ta đến với một chương trình tập gym chuyên nghiệp thì phần khởi động chúng ta cũng phải chuyên nghiệp hôm nay à, anh sẽ hướng dẫn em khởi động lower body mà khởi động lower thì là những cái phần cơ mông hông đùi này nọ rất là sexy mà nguyên tắc bất di bất dịch á đầu tiên khởi động ta phải warm up warm up học thể dục warm up vậy nè đó nhưng mà ngày hôm nay ở trong phòng gym nó có những thiết bị cardio thì chúng ta phải chọn một cái máy cardio để chúng ta thực hiện động tác warm up cho nó nó đẹp trong thời gian warm up chúng ta là 5 phút tập lâu ở body thì chúng ta chọn này đi chọn à, chọn cái này tốt nhất đó hoặc là à, qua bài à, upper body thì chúng ta sẽ chọn bài khác còn anh khuyến nghị trong phần tập à, low body thì chúng ta nên tập với bài tập vertical khởi động 5 phút không cần phải chỉnh cường độ cao rồi em em bước lên em khởi động đi warm up để mình làm nóng cơ thể để mình làm cho các khớp các trục này nọ kia nó có chất nhờn đó đó rồi em cứ đạp bình thường đó cứ đạp nhẹ nhẹ, nhẹ tèn tèn thôi tèn tèn 5 phút thôi đó đó mình spa nè nhớ nha 5 phút nha đó rồi em có thể dụ như cái này không phải là tập cho mệt nha em cái này là tập để cho nó nóng người thôi em có thể gia tăng tốc độ hoặc điều chỉnh tốc độ cho nó vừa phải để cho nó nóng người à. Đấy, chúng ta nên cardio à, khởi động 5 phút này rất là quan trọng nó làm cho cơ thể chúng ta chuyển từ cái trạng thái mà nghỉ ngơi trạng thái bình thường nó sang trạng thái vận động mà khi nó bật mốt vận động lên rồi á, thì nó nó sẽ có thứ nhất á, là dinh dưỡng nó cũng hấp thu theo kiểu vận động yeah. Dạ. cơ bắp nó cũng luôn tỉnh táo và cái não bộ của mình nó cũng luôn tỉnh táo để cho mình chuẩn bị sẵn sàng vô một chế độ vận động cao tèn tèn thôi đó tay cầm nó có lúc chỉnh nha em em level này là đủ rồi đấy đúng rồi nè kéo kéo rồi cho nó warm up 5 phút em thấy màn hình led của anh trước đẹp không đẹp không à, bản đồ chữ s đã phủ kính hệ thống đại lý phân phối hả? Ừ. Ừ. Có điện biên luôn. Tiếc quá không có live trông làm một sếp người khó lắm rồi chúng ta cứ khởi động vào 5 phút nha được rồi đấy rồi giả bộ hết 5 phút rồi xuống rồi xong à, chúng ta đã khởi động à, tốt cái phần warm up 5 phút trên cái máy à, elliptical này bây giờ chúng ta sẽ qua phần khởi động thứ hai chúng ta lên lầu chúng ta tập là chúng ta là khớp căng cơ và vận động khởi động nó bốn phần thứ nhất á, là làm nóng với một cái máy cardio thứ hai là khởi động bị khớp thứ ba là căng cơ vận động đó lên rồi bây giờ bắt đầu đến với à, bài khởi động xoay khớp thì chúng ta xoay những khớp tay cổ tay xoay giống anh nè à. xoay cổ tay rồi à, xoay xoay cổ tay với cái khớp này nó khá là quan trọng nhưng mà hôm nay là tập chân sẽ ít thôi mình đang khởi động cái phần lower body nên mình cái phần mấy cái phần upper body mình khởi động sơ sơ thôi rồi quay này vài cái thôi cho đỡ mất thời gian đó phải vậy nè động tác quay nè thẳng cái tay ra luôn đó quay vậy đó nè quay vậy nè không tay mình kêu tập tọt ta xong rồi đổi chiều xoay thẳng rồi rồi bây giờ đi qua cái khớp quan trọng đó là khớp này tập lâu thì khớp này khá là quan trọng khớp khớp hông quay lắp cái mông đi muốn quay xong được á quay sang sexy cũng được quay bình thường cũng được quay sao cũng được nha đó quay không quay đi không có đùa đâu khớp này nguy hiểm lắm sao bé không lắc đánh nè đánh nguyên cái vòng dài đó nè đánh nè không chứ không phải vậy vậy vậy vậy đánh nguyên cái vòng dài đó đánh lộn lại ngược đó sao bé không lắc dạ. chúng ta phải dành 15 phút để chúng ta khởi động cho nó nóng người đúng không rồi chính xác dạ. rồi của anh em say rồi uống liều cao đi uống vô để à, à, mình mình mình à, mình tập mình khởi động xong lại phần là liều cao mình đã uống hết và mình đi vô buổi tập chính thức chúng ta bấm giờ rồi xong tiếp tục bây giờ chúng ta đi qua một cái cái khớp này xây xong rồi thì chúng ta phải tới màn căng cơ rồi căng cơ này giữ uh, chừng uh, ờ, 10 tới 15 giây à, um... không? căng nhất nhất cái này nhất lắm rồi nhất nguyên cái mảng này luôn nè à, đúng nha rồi xong rồi đổi bên xong rồi đổi bên dạ. à. xong rồi đổi bên rồi à, gắng chịu đi ok đó là xong xong được cái phần cơ lường xong được phần cơ ờ, cái khớp ờ, hông hông và lưng dưới rồi bây giờ chúng ta đi tới cái phần quan trọng ở bên dưới là đùi mông đầu tiên chúng ta gập gập giữ thôi căng thôi không cần phải đánh về đâu chạm dưới đây sao thôi dưới đây đó ừ. lưng lưng cong cong vậy lưng thẳng chứ cứng cong quá ờ đúng rồi đưa mông ra sau tay cầm tay cầm khép lại để chúng ta khởi động cái phần căng cái cơ ngay đây căng cơ cơ cái hông là một nè cơ mông là hai nè cơ đùi là ba bắp chuối nè đó là căng những cơ đó hả dạ. dạ. cố lên cố lên rồi dạ. mệt rồi hả rồi xong rồi bây giờ đổi qua căng cơ đùi trước cơ đùi trước có hai cách căng một là co chân lên co một chân lên rồi đó rồi ngã người đang trước cong cong cho nó đẹp đó ok rồi căng cơ đùi trước rồi thôi phải không rồi đổi chân đổi chân đổi chân đổi chân nhanh nhanh nhanh đổi chân rồi rồi em ngã người xuống đó kéo mạnh vô cái tao đó căng cơ đồ trước ờ, rồi rồi bụi khóa trời luôn rồi xong động tác thứ hai cô gái người nhật quỳ quỳ vậy nè chân nè không đó quỳ đó, ngồi lên luôn căng ngang sau cho nó dứt cái đùi trước càng sâu càng tốt đó. Ồ bình thường em căng là em chỉ căng, căng vậy luôn á Ừ, mà... thích là chơi được thì chơi <laughs> nhất không? nhất. Ok Đó không? Căng cơ đầu trước Căng đi, nó đi, nhanh vậy Căng ừ. Đùi cứng he Đá à. được đó, gà này Rồi xong Khi mình căng cái đó xong Thì mình chuyển qua tới mình mình mình à, sọt ngang sọt dọc Ê, bị dơ vậy ta em hay rồi sọt ngang sọt dọc sọt dọc là là bước một chân lên vậy nè đó. bình thường em sẽ thấy mấy thằng thể dục nó khởi động như nè không đó là kiểu thể dục ok rồi nhúng nhúng vài cái nhúng nhúng cho nó nó nó, nó căng cái cái đùi sau với cái cái đùi trước ở đây và cái khớp mình nó có sự di chuyển đó Đếm tới 8, 10 nha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đổi Đổi chân Ok 3 4 5 6 7 8 9 10 Thôi Nó sọt ngang Ừ thì cũng được rồi Sọt ngang một hai ba bốn năm sáu bây giờ chúng ta khởi động bằng những cái động tác bật nhảy đơn giản đầu tiên đó là body squat rồi lên là một tám lần vậy một hai ba bốn năm sáu bảy tám lên không có ưỡn lưng em nãy lên không có ưỡn vậy không ưỡn lưng lên nhúng mạnh lên nhúng như này tới đây thôi hả? không có ưỡn những bụng nào không ưỡn ờ nhưng mà lên này, ha đúng rồi nó có động tác nhúng dứt khoát mạnh đó ba bốn năm sáu bảy 8 9 rồi xong tới bài lunch uống uống uống uống uống, uống cho nó xong đi anh uống đi rượu cao nha các bạn uống rượu cao rồi hay giống tập aerobic chưa dễ ăn và khởi động đâu em khởi động cho nó tốt vô thì buổi tập em mới hiệu quả em khởi động không tốt thì tập em không hiệu quả chắc chắn rồi tới body slant rồi một bước lên đổi chân hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười 11 12 13 14 15 16 Rồi cây đủ Rồi xong phần khởi động body Bây giờ chúng ta qua một phần khởi động cuối cùng Đó là khởi động làm quen khối đường tạ Mình tập bài đầu trước Mình sẽ dùng cái máy là mình khởi động luôn Đó Rồi bây giờ mình sẽ qua đây Mình khởi động với cái máy uh, Kickback rồi tiếp tục bây giờ à, vô đây chúng ta vô đây làm quen với với máy khởi động làm quen khối lượng tạ rồi đạp đạp đùi nhẹ nhàng thôi rồi đạp rất nhẹ đạp tới cái ngưỡng tạ chính thức của em tám cái nha một hai ba bốn năm 6 7 8 Thôi Nhẹ hay nặng? Nhẹ Tiếp ha Bây giờ lên 4 ờ, cục nha, rồi tiếp Nhẹ nặng? Vừa 2 Từ từ thôi, không cần nhanh Tập trung vô 3 4 5 6 7 8 Vừa chưa hay còn nhẹ? Nhẹ, thêm xíu nữa, hai cục nữa Rồi, thêm hai cục nữa hai cục nữa là là là là là, là 130 em nhớ mức là 130 nha rồi tập 1 2 3 4 5 6 7 8 Vừa chưa? Ok Rồi xong Vừa rồi thì chúng ta sẽ kết thúc bài khởi động ở đây Và bây giờ em uống à, rượu cao những giọt cuối cùng đi rồi mình chuyển qua intra cao và mình vô buổi tập chính thức của ngày hôm nay Em nhớ mức tạ khởi động của em đang là 130 pound Một chút xíu em tập chính thức sẽ là 150 pound rồi à, trước khi à, trước khi khép lại phần khởi động thì anh cũng sẽ tóm tắt lại là cái buổi khởi động là cái buổi cực kỳ quan trọng trong buổi tập gym đó em cần phải khởi động hoàn chỉnh nãy giờ nãy giờ anh đang hướng dẫn em là khởi động cho phần tập nhóm cơ lower body đối với con gái á, thì nó chia làm hai phần phần upper body là từ rốn trở lên phần lower body là từ rốn trở xuống thì khi ngày hôm đó mình tập động tác nào thì mình phải khởi động chuyên về phần đó đó thí dụ buổi buổi sau thì anh sẽ hướng dẫn em khởi động upper body thì upper body khởi động khác nên cái nên cái buổi ngày hôm nay là cái buổi mà nó kim chỉ nam nó nó nó, nó em phải thuộc để sau này em tập những ngày những bài lower body thì phải dùng cái buổi này đó, áp dụng của này và mình có sự thay đổi chút đỉnh trong đó nó có cái phần là là tập với máy thì ví dụ như trong cái ngày đó đó em tập với cái máy nào thì em sẽ dùng cái máy đó chính cái máy đó khởi động luôn hiểu không ví dụ như bữa bữa nay thanh hướng dẫn tập máy này thì em cho khởi động máy này nhưng mà ví dụ như bữa sau qua tới tầng 2, tầng 3 em sẽ tập với ba trước thì mình qua khởi động với ba đó và phần khởi động nó sẽ xoay quanh những vấn đề sau đây xoay khớp cái khớp là quan trọng tôi sẽ cho nó kỹ thứ hai căng cơ những cái cơ nào liên quan tới buổi tập đó chúng ta phải căng cho nó kỹ dạ. và thứ ba là khởi động vận động khởi động vận động là mấy cái mà uh, body squat như stone hồi nãy dạ.